Alo, alo. À, vâng, xin chào tất cả anh chị em. Chào mừng tất cả anh chị em lại quay trở lại với kênh Lương Chuyên soi cầu miền Nam, kênh chuyên gia soi cầu thuốc số cho miền Nam cho tất cả anh chị em tham khảo một ngày. Vâng, trước mắt của anh chị em đây là bảng mở thưởng ba đài ngày hôm nay thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2020 có có mở thưởng cho chúng ta ba đài đó là đài Đồng Nai, đài Cần Thơ và đài Sóc Trăng anh chị em nhé. Và mình có đài Đồng Nai thì có con giải tám giải 8 thì có con 20 đúng không anh chị em? Mình Hoàng gia sẽ đánh dấu cho anh em đó là con 20 đúng không ạ? À? và bước sang đài Cần Thơ thì có con giải 8 thì con 55 kép 55 và đến đài Sóc Trăng thì con kép cho anh em đó là con 50 đúng không anh chị em đúng không ạ à? và mình bước sang và đài động mình bước sang đặc biệt đúng không anh em mình bước sang đặc biệt thì có đài có đài Đồng Nai có dạng đặc biệt 6 số 720347 anh chị em nhá mình và mình bước sang dạng đặc biệt của đài Cần Thơ đài đặc biệt đài, đài Cần Thơ thì có 6 số về cho chúng ta đó là 643219 đúng không anh em và mình bước ra đài sóc trăng thì có rằng đặc biệt cho chúng ta đó là đài trả đặc biệt 6 số 200347 anh chị em nhá và mình điểm danh phần lô tô ngày hôm nay phần lô tô ngày hôm nay thì có về trước đây là về đài về mở thưởng đài đồng nai thì có đầu một nó cầm nín cho anh em mình rồi anh chị em mà nó không về cho anh em mình rồi đúng không ạ và nó đã về cho anh em đó là về nhiều cho anh em đó là đầu 4 đầu 5 đầu 6 đầu 7 đầu 8 đầu 9 anh em nhá nó về đầu 4 thì nó đã về cho anh em đó là con 88 đúng không anh chị em đúng không ạ và <clears throat> đó là con lô tô hai nháy đúng không anh em và con đầu năm có lô tô hai nháy đó là năm 16 nó về cho anh em mình hai nháy và đứt tiếp theo là con đầu 6 đầu 6 về cho anh em kép 66 về cho anh em mình hai nháy luôn đúng không anh chị em đúng không ạ và mình bước sang đài Cần Thơ đài Cần Thơ thì hôm nay thì không có đòi này đầu đài đầu nào công anh chị em ạ và đặc biệt là là nó về cho anh em con 07 nó về cho anh em mình hai nháy anh chị em nhá và nó về cho anh em con 41 nó về cho anh em mình hai nháy luôn đúng không anh chị em và mình điểm danh sang phần đài Sóc Trăng thì đài Sóc Trăng hôm nay thì có hai đầu cầm đó là đầu không và đầu 6 anh chị em nhá. Đúng không ạ? Và lô tô hai nháy của đài Sóc Trăng thì có con 47 về cho anh em mình hai nháy luôn đúng không anh chị em? Và ngày hôm nay thì những anh chị em nào mà ăn được những con giải đặc biệt và những chú lô ba đài thì Lương Duyên xin chúc mừng tất cả anh chị em. Và anh chị em nào mà không ăn được ngày hôm nay không ăn được đánh vào những đầu câm thì à, thì anh em cũng đừng có buồn sổ số còn quay thì lương duyên sẽ lên lên kênh sẽ đi cầu kèo chốt số những con số vip những con số chắc ăn nhất cho tất cả anh chị em tham khảo để đưa cho anh em vào bờ cho ăn nhanh chóng và an toàn anh chị em nhá và không phải để cho anh em phải chờ đợi lâu lương duyên sẽ quay trở lại bảng chốt số cho ngày mai cho tất cả anh chị em tham khảo luôn anh chị em nhá và lương duyên cũng không đi cầu kèo cho anh em vì sổ số đã ra thì lương duyên cũng đã thời gian lương duyên đã đã đi cầu kèo chốt số cho anh em à, rồi anh chị em ạ à. và bây giờ lương duyên sẽ quay trở lại bảng chốt số cho anh em vào ngày mai luôn tham khảo luôn anh em nhé ngày mai ngày mai ngày mai là đài mở thưởng cho chúng ta đó là ngày mai đường duyên sẽ ngày mai là ngày 26 anh em nhé ngày 26 tháng 3 năm 2010 nó có giải mở thưởng cho chúng ta ba đài đúng không ạ ba đài đó là đài Tây Ninh và đài An Giang và đài Bình Thuận anh chị em nhé ngày mai thì đài Tây Ninh Lương Duyên sẽ bắt bạch thủ lô cho anh em đó là bạch thủ lô 12 đúng không ạ và xong thủ lô ngày mai lưu duyên sẽ bắt cho anh em đó là con sáu bảy bảy sáu và mình bước sang đài An Giang anh chị em nhá Ngày mai đài An Giang Lương Chuyên sẽ bắt cho anh em bạch thủ lô ngày mai Đó là con Đó là con 45 Và xong thủ lô ngày mai Đó là con 78 87 Xin lỗi em 78 98 Và mình bước sang đài Bình Thuận Đài Bình Thuận thì ngày mai độc thủ lô Ngày mai thì Lương Duyên sẽ bắt cho anh em Đó là độc thủ lô Đó là độc thủ lô 42 Xong thủ lô ngày mai Sẽ là con 24 À xin lỗi anh em 27 27 và con 54 anh chị em nhá và ngày mai ba đài bạch thủ lô ba đài ngày mai lương chuyên sẽ bắt cho anh em đó là bạch thủ lô 68 và số đá ba đài là 89 anh chị em nhá và lương duyên sẽ phóng to lên cho anh em phóng to lên cho anh em thấy được rõ hơn ờ, đúng không ạ và lương duyên cũng xin nhắc với anh em là những con số đưa lên trên kênh chỉ là mức tham khảo mà thôi anh chị em nào trùng cầu chất kết máu anh em chơi anh chị em nào không trùng cầu kết máu anh em không nên chơi và cũng không nên chơi to quất lớn trên kênh này làm gì cả anh chị em nhá anh chị em chơi nhỏ nhảy trà đá bia hơi vỉa hè thôi anh chị em mà với cái thời điểm này đồng tiền kiếm ra rất khó khăn nên anh em vào thì anh em cân nhắc cái đồng tiền của mình và vào anh chị em nhé và anh chị em nào muốn chơi to đánh lớn thì anh chị em nhanh tay kết bản kết bản zalo kín của lương duyên đó là 03 46 477 829 anh chị em nhé Và và bây giờ thì Lương Duyên cũng xin phép dừng video tại đây Thì chúc tất cả anh chị em là một buổi chiều, một buổi tối vui vẻ tràn đầy hạnh phúc bên người thân và gia đình Và chúc tất cả anh chị em ngày mai cũng là một ngày rực rỡ trên kênh và cũng như trên Zalo anh chị em nhé Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em